từ vị trí của rớt chúng ta có thể nhìn thấy cổng chủ trường Đại học Nguyễn Tất Thành từ đây qua Đại học Nguyễn Tất Thành khoảng hơn 200m ờ, nha quý vị à, từ vị trí rô đất của chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất khoảng hơn 7 km nhìn từ bản đồ thì từ vị trí rô đất chúng ta ra quốc lộ 1A khoảng 50m những lô đất bên An Phú Đông giá dưới 3 tỷ hiện tại bây giờ rất là hiếm do bắt cầu từ đường Vườn Lài ở bên Gò Dấp đã xong và đây là đường à, trước đất của chúng ta có chiều ngang là hơn 6 à, mét nha quý vị đường bờ kênh rất là thông thoáng và mát mẻ xung quanh à, xây nhà cao tầng rất là nhiều và đây là lô đất cũng có cùng diện tích với chúng ta 47 nhưng xây lên nhà 28 thì rất là đẹp Phúc cũng lưu ý là đường của chúng ta trước nhà chúng ta thì 6 mét nhưng do có một khúc bị bóp cổ chai khoảng hơn 3 mét chúng ta không thể ờ, đi ô tô vào được đường chỉ dành cho hai xe máy đây khúc này là bị bóp cổ chai nè quý vị nó có khoảng hơn 10 mét bị bóp cổ chai lại thành ra chúng ta không có đi ô tô vào được và ra tới đây là đường 8 ờ, mét chuẩn bị ờ, chán nhựa trước mặt phía trước chúng ta là con đường chuẩn bị chán nhựa nhìn đứng từ vị trí này chúng ta sẽ thấy nhà truyền thống An Phú Đông một vị trí trung tâm của phường An Phú Đông và bây giờ Phúc sẽ chạy ra đường quốc lộ 1A cho quý vị xem nha khoảng hơn 100m là chúng ta sẽ tới được ờ, đường quốc lộ 1A gần khúc với khúc ngã tư vườn lài và từ vị trí này chúng ta theo đường vườn lài qua bên gò vấp khoảng hơn 1 km và về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 4-5 km nha quý vị một vị trí rất là đẹp nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ tiếp phúc theo số điện thoại ngay góc màn hình nha để xem trực tiếp lô đất và gặp trực tiếp với chủ. Chúng ta đưa ra giá mà mình mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại.